tính chủ con có con gái Các Diên Cùng Con của ông bà Ngụ tại Nay thủ tục hôn lễ đã thành Xin kính dân lễ và Gọi là theo phong tục nghi lễ thành hôn và hợp cảnh Trước linh tọa ngũ tự gia thần chư vị tôn linh Trước linh bài liệt vị gia tiên chư chân linh Xin kính cẩn khấn cầu phúc tổ di lai sinh gái có chồng lễ mọn kính dân Duyên thành gặp gỡ